Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với video của điện máy Cường Lên thì hôm nay à, đang test thử cho bà con cái dòng máy thái chuối cải tiến cửa ngang uh, à, CL68 Đấy thì máy sử dụng điện 220 Đấy, hiện tại đang à, sử dụng điện gia đình thôi thì bà con có những cái phần thành phần cây chuối như thế này thì sau đây uh, chúng tôi xin uh, được test thử cho bà con xem cái hiệu quả của máy luôn đi một khoảng đất xa luôn bà con có thể thấy nó rơi tầm độ uh, ờ, 3 ờ, đến 4 mét đến 5 mét Vâng, motor hiện tại đang lắp ờ, cái kỳ dưới hả? Nó không? Con đấy để test hai chức năng được. Ở đấy. đấy thì uh, bà con có thể thấy được hiệu quả của cái máy ờ, thái chuối cải, cải tiến cửa ngang đối với dòng thái chuối này thì bà con có thể uh, sản xuất uh, thức ăn cho gia súc như là trâu bò dê hoặc là những cái dòng mà bà con nuôi cá thì sẽ có chức năng bắn cửa ngang này nó sẽ phun trực tiếp ra giữa giữa ao hồ cho bà con luôn mà mình không phải không phải cho ăn sau khi đã thái nó khá là tiện lợi đấy, nguyên liệu đây cho bà con có thể thấy đây đấy, lát các từng lát ra rất là đều Đấy, trực tiếp cho trâu bò như dây ăn được luôn đây sau đây thì à, tôi có thể giới thiệu qua cho bà con về cấu tạo của máy luôn đấy thì à, toàn bộ máy là được sơn một màu sơn à, xanh lá cây như thế này chống rỉ chống rỉ đây bên trong máy đây đây máy thì sử dụng một lưới dao thôi còn lưới dao được hàn thêm hai cắn gạt như thế này thì hai cắn gạt này nó có chức năng là bắn cái nguyên liệu ra phía ngoài đấy như bà con vừa thấy đoạn trước thì toàn bộ nguyên liệu nó sẽ được bắn ra cái phần cửa ngang này cái chức năng cái gắn gạt là nó sẽ gạt thì toàn bộ những nguyên liệu đó ở mắc ở phía trong ra ra phía ngoài còn dao sử dụng dao nhíp ô tô cái phần dao nhíp này thì bà con có thể tháo ra để uh, mài lại à, nếu như bà con sử dụng lâu dài mà nó bị mòn thì mình có thể lấy một con ốc 13 trở lên 13 mình tháo ra đây và trực tiếp mài lại cái phần dao này sử dụng đi sử dụng lại được tuổi thọ của dao nhíp ô tô khá là bền đây bà con sử dụng thì vô cùng yên tâm còn đây là cái đường ờ, đút chuối vào của máy này Đấy, nó rơi vào tầm độ hơn 20 phân khá là rộng Đấy, thoải mái cho bà con ờ, thái một cây chuối nguyên cây mà không cần phải trẻ ờ, ờ, uh, hoặc là không cần phải trẻ ra Đấy, đối với những cái, cái chuối quá to thì bà con có thể bóc bé ra và trực tiếp uh, bỏ vào thái thử được luôn hiện tại thì uh, đang sử dụng cái dòng motor là motor 2,2 kW 2,2 kW uh, ngựa Đấy, máy sử dụng motor 2 kg 2 uh, 3 ngựa Đấy, motor à, điện 220 à, của Trần Hưng Đạo Đấy, motor này thì có chế độ bảo hành cho bà con một năm Đấy, chạy đổi mới trong vòng một năm và motor là motor dây đồng Đấy, máy thì à, do khá thiết kế khá là lớn nên là sẽ có bố trí cho bà con là bánh xe di chuyển cũng như là tay đẩy Đấy, cái phần tay đẩy này thì bà con khi sử dụng thì mình sẽ kéo dài ra Đấy, và có trực tiếp có một cái lấy khóa phía trên này còn nếu như mà không sử dụng thì mình sẽ đẩy vào để tránh cái trường hợp mà trong quá trình sử dụng thì uh, con nít các thứ nó chạy qua thì uh, sẽ bị vấp vào cái phần tay đẩy này thì nó sẽ có thu gọn được cho bà con đấy, đẩy đi đẩy lại được máy thì được truyền tải bằng dây cu loa nhé là bản dây B uh, ờ, B38 thì đối với những cái dòng dây cu loa bản B như thế này thì nó sẽ truyền tải được uh, đến 98% công suất của motor lên phần uh, bán đà và trực tiếp dẫn thẳng qua dao Tại toàn bộ dao thì nó sẽ được ờ, đi qua bắn đà, à, đi qua bu ly và trực tiếp ờ, truyền thẳng vào dao qua một ờ, thanh trục đặc như thế này đặt trên hai vòng bi p hai năm, lại hai vòng bi đặt cân tâm cho bà con luôn đấy thì máy khi sử dụng thì nó sẽ không bị rung lắc đấy thì bà con có nhu cầu mua cái máy bằm chuối à, bằm cỏ à, cửa ngang cải tiến à, thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Linh địa chỉ à, 36 cổ điển A Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại à, chúng tôi để dưới góc màn hình đây để, để được báo giá và tư vấn cụ thể về, về sản phẩm cho bà con đối với dòng ờ, cải tiến cửa ngang này thì nó sẽ có thêm một dòng nữa là chạy bằng động cơ xăng G200 Đấy, thì bà con có thể cân đối để ờ, mình ờ, sắm sửa một con máy để sử dụng Đấy. chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi à, nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại chân thành cảm ơn đây thì sau đây là trực tiếp để test ngọn mía Đấy các bạn Đây đưa cỏ vào thì cỏ ngon Cỏ ngon, cỏ qua, ý thoải mái thì ngọn nghĩa khá là cứng nhưng mà máy bắn bầm rất là thoải mái dĩa này à? Đấy.